Mời các bạn đến thăm ruộng khoai dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang Tại ruộng của nhà bà Đoàn Tâm Ở thôn Cung Kiệm Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Và trên diện tích là hai xào Bắc Bộ bằng à, khoảng à, Gần hai xào Bắc Bộ bằng khoảng độ 700 mét vuông Và khoai dùng phân Silic Tân Phát Bắc Giang mùa này à, Ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 20 Ngày âm lịch là ngày à, 21 tháng Chạp năm 2021 và ngày dương lịch là ngày 23 tháng 1 năm 2022 và trên diện tích à, khoai dùng phân silic này à, với giống Đức Lùn. Với giống là giống Đức Lùn và khoai là khoai Tây Đông. À, vâng thưa bà là à, cái bà nhận xét là cái khoai dùng phân silic Tân Phát Bắc Giang này à, năm nay như nào ạ? lên ờ, Philip Bắc Giang này à, năm nay chúng tôi rồng là chúng tôi thấy um, uh, cây lên này là khỏe này cái vâng. lá thì dày lá này mà bệnh tật thì ít này thế bây giờ chúng tôi làm mà năm nay thấy lân năm nay là thấy là lần Philip Bắc Giang làm tôi thấy có hiệu quả là như thế thế còn bạn nhận xét về cái củ này như nào ạ cái củ khoai này là chúng tôi uh, rồng ra là, là khoai này bở này vâng. trước hết là cái mã của nó vàng vâng. thế ăn thì bở thế mà bây giờ à, ờ, sót rồi có mang tôi bóng đi không ờ, Ui, củ to vĩ đại chứ các bạn này đây kinh của toa đây rồi đấy ờ, khoai đấy này cây nó vừa thôi nhưng mà củ nó to đấy à, tôi dỡ nhiều thế chứ dụng nào sai dụng này vâng mười năm chào em ở bên phân bón silic ạ dạ, dạ, dạ, à, à? ừ. vâng chào các bác nhé ok đi mang vào dân họp đi dân đang máu dòng silic đây nhưng mà ừ, bây giờ đang covid này không tập huấn được thế à vâng. nếu mang về bón khoai xuân luôn vâng thì ừ, đồng ý là các bác cứ có nhu cầu là công ty sẽ mang về thôi ừ. vâng. dạ phân silic kìa vâng cái phân silic đấy Sao như chị mà rồng à, hai túi rồi bón vẫn được chứ? Làm sao? Zilic con bón vẫn đẹp nhỉ? Ừ, trồng hai túi rồi thì có thể bón thêm 5 cân nữa cũng được. Bón thêm 5 cân nữa. Vâng, thì củ nó lại càng to hơn. Trộn với thêm kali mới Vâng, nhưng mà đạm cái đầu đúng rồi, đạm chứ ít và đầu trâu mình phải giảm đi một nửa. Đây là thêm giảm quán à? Đấy là cái túi ạ. Ừ, túi đấy là 300 g đấy là để tưới ạ. À tưới ạ. À? Vâng, vâng. Vâng, à, nhân đây thì um, mời bà Phượng bà có thể phổ biến cho cái cách tưới để cho các bác ở đây cũng nắm được ừ, về cái tưới như thế nào theo như em là cái cái sân dưới lích cái gói này ấy, là tưới ờ, cho một xào đây tôi là chị tâm đây vâng chị cứ đứng ừ. ra cho vâng cho một xào mà có thể pha độ 100 lít nước vâng 100 lít nước để tưới cho cây trước tưới cho lúc cái trước khi ừ. mà cây nó mới lên độ gần một gang là ta tưới ngay để cho cái khoai của nó mẫm và nó nó nó nó, nó bóng mà đẹp từ cái lá này cái lá này nó cũng bóng được vâng nó dày lá hơn thế xong đến giai đoạn nào mình lại tưới tiếp ạ tầm cây nó phát triển nó tốt tốt rồi chúng em lại tưới cho lần nữa vâng thì um, tầm tốt nó nó khoảng được ờ, bao nhiêu ngày ạ từ cái tầm mà nó mới lên bằng gần này thôi là tưới một lần vâng từ cũng nên khoảng 20 cm là tưới một lần vâng vâng và đến giai đoạn nào lại tưới tiếp ạ nó phải dài như thế này thì không biết bao nhiêu cm 40 phân đấy vâng. tưới trực tiếp một lần nữa vâng. chỉ tưới hai lần và mỗi lần bà thực hiện là mấy túi như thế ạ mỗi một à, lần là em tưới một xào để cho hai cái gói này vâng hai gói vâng và một vụ thì mình chỉ tưới hai lần thôi chứ ạ bởi vì mình cũng dùng nhiều silic rồi vâng tưới cái này cái lúc mà à, cây còn non ấy nó rất chi là đẹp nó nở lá và từ cái này thì bà thấy là cái tỷ lệ chết héo nó có giảm đi không ạ nói chung là dùng cái phân này nó, nó giảm tỷ lệ chết héo vâng cây nó chắc khỏe rồi thì nó nhiều sâu bệnh như là cái nó khác vâng nó cứng cây dày lá rồi thì nó cũng kháng được cái sâu bệnh tốt vâng thưa bà đoàn tâm bà có hài lòng về dùng khoai ờ, tây dùng phân bón silic ờ, tân phát bắc giang không ạ đấy và đoàn tâm bạn lấy nhiều về phân bón Philip Bắc Giang lắm cho nên là dân đang đang đang muốn lấy đấy đang muốn ờ, muốn muốn ờ, lấy lấy Zilic về để ờ, bón cho khoai xuân vâng chúng tôi thì cũng vẫn là đầu tiên là cũng rồng rồng bằng lân Zilic vâng sau đến khi lại lại lại khi sới lại bón thêm Zilic nếu không tưới vâng nếu không tưới chúng tôi lại bắt đầu trồng tiếp lân bón thêm lân Zilic lúc trồng thì mình cho bao nhiêu cân ạ à? Mít rồng thì tùy theo kinh tế của của dân nếu mà ai mà đủ kinh tế thì là bón cho à, rồng hai túi còn không vâng. là một túi. Vâng. Thế, thế còn lúc bón ạ? Đấy lúc bón thì chúng tôi nếu mà đã rồng được hai túi rồi thì chúng tôi bón chỉ bón một túi. Một túi nữa. Thế là vị trí là một sào Bắc Bộ. 360 mét vuông thì à, nếu mà có điều kiện thì uh, trồng hai túi, bón một túi là ba túi là bằng 15 kg. Dân ở đây đang đang đang muốn trồng cây dinic cái lá nó dày khỏe. Vâng. Thế và nếu ai không có điều kiện thì lúc trồng một túi và bón một túi là bằng 10 kg silic loại 5 cân. Đấy. Và và tưới cho nó hai lần phải không ạ? Nếu mà bây giờ là nói thật là bây giờ chúng tôi tưới là phải đến cái khi chúng tôi tưới là nước không có thì chúng tôi chủ yếu là là bón là bón bón Vâng. chủ yếu là bón ờ. vâng. cái này phun thì thật sự là nó hòa nó lâu tăng đúng rồi đấy vâng. nên chủ yếu là bón bón rồi sau cơn đến khi có đợt nước mương về là chúng tôi máy nước vào Đúng rồi. Đấy. Vâng. Chứ còn bây giờ mà chờ tưới thì tưới cái loại này là nó cũng lâu rất chi là lâu tan mà vâng. gánh nước rất là vất vả. Đúng rồi. Chúng tôi chỉ chủ yếu là bón. Vâng. Nó nó nó giảm cái lao động đi. Vâng. Đấy, thế là chủ yếu là làm như thế. Vâng. Nên dân bây giờ đang muốn muốn muốn ừ, bón Vinic bằng khoai xuân vụ tới. Vâng. Đấy. Vậy thì ờ, đề nghị là chị sẽ quan tâm đến bà con rồi chúng tôi sẽ cung ứng phân bón về kịp thời để cho bà con dùng để cho nó hiệu quả cao và để xứng tầm là khoai tây thương hiệu Quế Võ. Vâng. Khoai Quế Võ này thì các nơi tôi biết nhưng riêng những à, các đầu mối là chủ yếu là độc thích à, khoai tây của Quế Võ. Vâng. Đã vàng mà lại chắc của khoai. Mà ăn nó lại còn bở. Đấy, ăn bở. Đậm, đậm ngậy. Không không như là những khoai ở khu vực khác đâu. Vâng. Đúng. Cho nên là khoai tây ở ở Quế Võ mà ở Nhân Hòa này là bán chạy khoai lắm. Vâng. Đấy, đến bây giờ khoai rửa rồi mà vẫn cứ có người đến mua ô tô. Đấy. rửa <laughs> là do là mưa Đấy, tại thời vì tiết, thời tiết mưa nhiều. Vẫn, bán vẫn cứ vâng. chạy hết. Vâng, bán vẫn chạy. Khoai này mà rỡ được mấy hôm trước thì đẹp lắm, mã của nó rất chi được. Đúng rồi. Bởi vì nó, giờ mưa nó ẩm nó, đất nó nấm lem mà nhìn thế này nó nó chưa thấy độ màu vàng của nó đâu. Vâng, nhưng mà nếu như mà mình dỡ sớm mấy hôm trước mấy hôm nữa thì đẹp lắm chị ạ. Vâng. Khoai nó vàng như thế tuyệt vời ở đây cầu khoai thì nó thật cứ một tấn một xào một tấn một xào vâng đây là bà tâm bà toàn thuê công nhân hết vâng. cho nên muốn gì công nhân làm nó cũng không thể bằng người, người ta có hai ba xào đến bốn năm xào đúng rồi bà dòng hàng mẫu cho nên toàn thuê bằng công nhân thì không bao giờ bằng bằng của người ta chỉ có năm bảy xào vâng đúng đây rồi. là chuột nó cứ ăn như bà đi khi người ta dỡ hết rồi là nó cũng xong vào nhà mình thôi đúng rồi Nếu không ở đây dỡ ra những cái cầu khoai này thì, thì toàn một tấn một xào Đúng rồi. Vâng thứ ba là lúc uh, trồng thì bà bón uh, Silic và NVK như nào ạ? Bây giờ là trước khi tôi uh, là trồng cái uh, khoai này là một xào là tôi trồng hai túi lân Silic. Vâng. hai túi 5 cân đấy. 15 là 5 cân thế vâng. còn là tôi trồng là một bao lân đầu trâu. Vâng. Với lại 6 cân đạm một xào. Vâng. Lúc khi trồng. Lúc trồng. Đấy, vâng. bón là tôi lại bón một túi Silic và 8 đến 10 cân kali vâng cộng thêm hai cân đạm nữa vâng đấy khi đến đi cuối cùng lần xúc lần thứ ba tôi lại cho tiếp kali và thêm một cân đạm nữa với lại tầm độ 5 cân kali nữa vâng đấy, tức là tôi khi xong đục khoai là tôi làm ba lần đó ba lần bón vừa bón là ba lần vâng vậy là silic thì là bà cho là silic thì là bà cho là uh, cả trồng cả bón là 15 cân 15 cân 15 cân trên một uh, một sao một sao thế còn uh, Đầu trâu thì bà bón là 12 cân. 12 cân. Vâng. 12 cân. 12 cân. Thế và kali như thế là vào ờ? Kali tầm 12 đến 15 cân, một xào vừa bón vừa Nhiều quá, kali nhiều quá nhỉ? Không nhiều đâu. Vâng. Người nhiều người người ta còn không đi bón, người ta còn giải rắc thung rỗng này cho nước nó thấm vào. Thế à? Đấy, đây máy nước ấy. Vâng. Tại vì nhiều cái dòng cái silic này là là là là khoai nó rất là vàng vâng mà đây. à. thế mà năm nay là tôi chưa chưa năm nay tôi trồng silic là thấy khoai nhiều nghĩa là tôi chưa thấy năm nào cũng được như năm nay khoai nhiều tấn một sạc vâng. một tấn một sạc một tấn một sạc vâng dỡ được khoai ra thì thấy phấn khởi vâng nó vàng ươm vàng ươm luôn vâng đây, đây củ loại đây mà to củ loại đây đẹp hết. đây này những cái củ loại này cũng để đây giống là được. củ loại hai là là là chúng tôi cũng lên xe hết đây vâng. còn những bé nhất như thế này là chúng tôi vẫn vẫn lên ô tô hết lại mua bán loại bé vâng bé thì bé hẳn nữa thì chúng tôi lại làm ừ. giống à thế thì đấy. cũng không bỏ đi đâu cái gì đúng không không đi đâu thế thôi đây những chuột vâng. gặm là chúng tôi đều cho vào kho làm giống hết vâng. không không, không bỏ à Trừ thế chả bỏ đi đâu cái gì cả đúng rồi, ghé đâu vâng đúng không tôi không dùng cái lân silic này năm nay là tôi dùng cái lân silic này là năm nay là khoai vàng bỏ ăn nó thơm hơn là, là cái loại lân khác năm nay riêng năm nay tôi dùng cái lân lân silic này là tôi thấy thương hiệu đạt được mà ừ. cái cái cái năng suất của nó cao thế là tôi thấy cái này là năm nay là nhiều người muốn mua cái lân di này vừa bón rồi lại vừa vừa trồng vâng thế nên là đây củ khoai đây này to như mà tôi thấy tôi bổ ra để cho bà con xem đi các bà con xem này vàng mà lại bổ đôi bổ đôi bổ bỏ lắm đây tôi bổ ra cho các bà xem đấy nó già quá đây à, đấy, đấy. tôi bờ củ khoai chết ra chết rất vàng là như lệ luôn đấy Ồ, sao đấy, vàng thế bà nhỉ? con nhìn xem khoai ăn vâng. bở mà thơm lắm. Vâng. Đấy. Mọi năm chưa có silic thì khoai có được vàng ngon như này không ạ? Mọi năm khoai ờ, không có silic thì cây nó trồng nó hay bị chết héo xanh. Vâng. Mà hay bị gẻ củ lắm. Như năm nay là tôi thấy giống cái này là thấy vàng vàng khoai mà bỏ khoai ăn ừ. là thấy thấy thấy, thấy thơm mà nhiều nhỉ? người nhiều người muốn đến mua ở địa phương tôi lắm vâng đấy thế nên là bây đây đấy hôm nay là mưa gió như thế này nhưng mà ô tô vẫn cứ về đỗ đầy mua khoai của của thương hiệu của chúng tôi đấy. vâng Mọi năm thì chưa có xinic thì ờ, cái tỷ lệ chết héo nhưng ở đây nhiều không ạ? Mọi năm đúng là chưa có xinic thì tỷ lệ chết héo nhiều. Như riêng năm nay là không thấy chết héo mấy. Cây dòng cái xinic này lá dày, khỏe lá, mờ, đẹp cây, đó cây không không không ít sâu bệnh mà không chết vâng. củ khoai không bị đấy củ khoai vàng ươm các bạn này vâng, những cái củ mà bà vừa ừ, cắt đấy thì nó khoảng được mấy lạ lạng ạ củ này nếu nếu cân lên phải tầm 5 à, lạng đấy 5 lạng năm lạng nếu mà có củ ít củ cũng à, thường thường nó là 4 lạng 5 lạng 3 lạng rất là nhiều nhiều củ củ, gộc đấy như vâng. như những củ này là thật 3 lạng vâng 3 lạng 3 4 lạng ấy đấy 3 4 lạng nó nặng lắm cái khoai vùng phân xí này nó nặng lắm vâng tôi trồng cái lân này năm nay là toàn cũng là một tấn xả một tấn một xả vâng dân dân tỉnh năm nay trồng lân chín này là dân tỉnh thấy năng suất cao rất vâng một tấn cho một xào Bắc Bộ 360 mét vuông các bạn nhé chứ không phải là là như xào của Nam Bộ và Trung Bộ đâu ạ đấy khoai đây các bạn này lặng như đá luôn chắc như đá tiếp nhìn khoai đẹp thế bác vâng, bà có dùng cái túi ờ, khi mà một xào bạn đã dùng tới 15 uh, ờ, cân silic ừ, loại túi 5 cân để rắc rồi thì bà có dùng cái túi 300g này để tưới không ạ? Cái này ờ, cái lần 300g này để tưới thì chúng tôi nói thật là có điều kiện thì chúng ta tối chúng tôi tưới thế nhưng mà khi cái, cái nước vân nước mương nó không về chúng tôi gánh cồng rất là vất vả. À. Chủ yếu là chúng tôi bón, vâng. bón thẳng vào đấy vâng. nước mương về chúng tôi máy nước lên để cho nó ngấm vào thôi chứ vâng. bón này chúng tôi rất là vất vả vâng. gánh từng gánh một gánh không biết bao nhiêu gánh một xả vâng. vâng với cái, được cái ruộng khoai à, mà dùng cái phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang củ to và mã vàng đẹp như thế này bà có hài lòng với sản phẩm của chúng tôi không ạ? rất là là hài lòng với sản phẩm này đấy nếu mà uh, công ty mà có vẫn cứ à, ra cái phân bón này chúng tôi sẽ vũ là chúng tôi cũng dùng cái cái vâng. phân Sinic này. Vâng. Bà có thể cho biết địa chỉ ở đây ạ? Đây là chúng tôi ở xã à, à thôn, thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, vâng. huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vâng. Đấy. Vâng, trên ruộng của nhà chị à? Nguyễn Thị Tâm Đoàn. Nguyễn Thị Tâm Đoàn. Vâng. Đây khoai dùng phân Sinic các bạn này. Đấy. Củ nhiều như đất luôn. Vàng ươm các bạn này. Đấy, chỗ nào củ cũng to. Cũng vàng như nhau các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp như này. Đây là do thời tiết mưa cả tuần nay rồi cho nên là nó bị lấm. Củ nó lấm đây những chỗ này là nhặt rồi các bạn này đấy củ nó lấm thôi chứ còn ờ, ở đây là cái tình trạng ghẻ nó nó ờ, rất là ít không đáng kể khoai bội thu dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang của vụ màu đông năm 2021 các bạn này đấy khoai vàng ươm như nghệ luôn đấy và miền Bắc nước ta lúc này gần như là ngày nào cũng có mưa các bạn ạ cho nên là khoai ở đây thu hoạch ờ, rất là vất vả củ lấm nem như thế này chứ nếu mà khô hạ khô hanh thì ờ, khoai mã của nó sẽ còn vàng đẹp nữa các bạn ạ đây chỗ lào khoai cũng đẹp các bạn nhé đẹp lắm và ươm đây những cái củ gộc như này nó phải năm sáu lạng đấy các bạn ạ lặng lắm đây này lặng lắm cắt ra vàng như nghệ luôn đấy quai vàng ướm như này đấy. Khoai này ăn bở thơm đậm ngậy và à, thưa các bạn là dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang thì à, nó làm cho đất là tơi như cát này các bạn này. Đây. Đây, này, tay đất trên tay tôi đây các bạn này. Tơi như cát như này. Nếu mà dùng phân thường thì đất nó chai cứng dùng NPK thì nó làm cho đất chai cứng nhưng mà dùng Sinic là ngoài cái việc nó cung cấp những dinh dưỡng cho cho cây thì nó còn cho nó còn tăng độ tùy nhiêu giảm độ bạc màu và nó làm cho đất ngả màu lâu và tơi như thế này cho nên là ở đây là bà con là chỉ việc bới như thế này các bạn này đây đấy chỉ việc bới như thế này thôi nhé đây để bác để bác để riêng một cái khóm này ra xem là nó được bao nhiêu bác nhé vâng Vâng bác đã đi ờ, ruộng khoai nhiều nơi thì bác thấy cái ruộng khoai này thế nào Cái ruộng khoai này nó sai củ, củ to. Vâng. Và nó củ khoai mã nó có đẹp không ạ? Đẹp, mã vàng ươm. Đấy. Mã vàng ươm. Như nghệ. Nhưng mà rất tiếc là do là trời mưa. Mưa hôm qua mưa to quá đất nhà. Vâng, mưa đất nhà cho nên là nó mới phải ờ, vất vả phải rửa đấy. Vâng. Ờ, vâng, được biết là cái ruộng khoai này đến ngày hôm nay thu hoạch là đã tròn được đầy 3 tháng mà cây khoai vẫn còn xanh tốt như thế này thì à, vâng thưa bác là bác đánh giá về cái à, khi mà dùng phân Zinix thì cái thân khoai nó như nào? Thân khoai đây to mẫm đây này. Vâng. To của dây cuộn to mẫm vâng. Đấy.